Cái này à, kiểu nấm râu nhà mình Cũng bị chừng đây à Đây đây đây đây máu máu máu À Dưới ok Trong bang ok Tục chẳng khác <coughs> đường nào cũng phải gặp nó đường nào cũng phải gặp trước sau phải gặp trung bình mình có lời hơn cái thoải mái cố gắng nhòm vào ông tí được nó quýnh ai người đó né đau nó quýnh ai người đó né đau vậy thôi về nguyên tắc là bên mình là khắc nó khác nó mà lo gì này hôm nay có quý của Will con lông bùa này. bùa xét lại chưa biết nhưng mà sẽ cố gắng rồi năm độc siêu lê năm độc khủng <coughs> Má mày em, sợ đeo băng bắn em, em, em, em sợ năm độc này gơ gố luôn <laughs> em độc còn hai luôn <laughs> gái mình một mình cần hai anh em mình luôn nhưng mà không sao mình cố gắng di chuyển ừ. nhiều vô uống máu vô một chút thôi được cố gắng uh, phi trăng ơi phi trăng ơi anh em mình cố gắng cố gắng mỗi người mua bốn bình giải độc đi auto cho nó giải độc đi em mua năm bình nhưng mà ừ mỗi người mua bốn giả độc đi cơ hội thiệt sự sợ lắm nó giật đột tử nhanh lắm kẹp giả độc vô Đấy, nghĩ mày gặp em à, năm rồi vô gặp đang tới quýnh thù nó ra quýnh lại nó giả độc vô tại bên này yếu quá cài ra bên đây hai mươi phần trăm cái mi mi cái nó rút chiêu một trăm mươi cái rút một lần hai bên bên đây hai bên đây cái hờ hết hết máu mẹ nó ngu ngủ không mà hồn không à má hình sự thua con mi con mi mắt phòng thủ lý luôn 21 đồ trâu quá đồ lúc chưa kịp à. góc bây giờ dưới tường cũng bính nó quạ nó chạy vô solo ram rút bảy đeo mà nó không chết trời nhỏ nghe nguyên trâu rồi nguyên trâu quá người vì đâu? nói chung là là như làm đỡ sớm đường môn xong là win rồi đến em đọc lông khó nha tem này tem này khỏe ghê nha tiền là bè bè là ác chiến nhất của nó luôn á bè là quyết nhất của nó rồi ok cố gắng cố gắng tem này mình có thể đánh cố gắng phải giết được một hai trận thì mới ra để chính mình nó mới chắc ăn được anh Tùng cố gắng anh <laughs> này có thương được không sao anh này trên thân có thương được không sao mà phải cố gắng anh giết được một một người một trận như thiên đế gì đạn chưa chết trận nào nè hôm nay cũng vô ờ, nhìn thử nè chưa giết được kim kim bèo không có kim bèo không có phi phong luôn mình cũng chưa có phi phong nè anh ờ, không có phi phong nữa nè team này team phụ mà đều phải cố gắng rồi chứ giờ biết sao à thằng đó dự đại cũng vô kìa chúc nữa gặp như thế nào đây thua quá thì chị đại gặp gặp đó cũng ghê lắm nó <laughs> chị đại đồ nghi cơ tấm một rồi cố gắng phải diệt được một trận thì mới ra là anh em mình ăn chính sẽ tấm một <laughs> thiết <laughs> vô em đó. vô em đâu có phi phong một này vô đánh đây, một phút được Chẳng gặp trên Chile View của view này nó hơi cành rồi có gặp không à, em sợ em động nó kém hai kéo em động khỏe lắm đâu, đâu mà. À, không sao được cố gắng cố gắng cố gắng diệt quý Will một cái hả thắng được quý view là mình win thắng được quý view là mình win rồi ờ, tập trung à tập trung thắng rồi nó nó dòng một cái kiểu nha cái này không phi phong lực tay yếu á có phi phong không rồi, đấy, nào, đấy. xuống xuống gấp xuống gấp sâu giờ xuống gấp sâu giờ xuống gấp sâu giờ rồi ok rồi này Nguyễn Nguyễn chắc chắn nó sẽ chạy này nhồi máu nhồi máu nhồi máu gái. đúng rồi, rồi đúng rồi, rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi đúng rồi cố gắng cố gắng vuông năm độc cố gắng vuông năm độc vô năm độc vô năm độc rồi. đúng rồi con con lôn em con lôn em con lôn em đúng rồi đúng rồi năm độc vô năm độc đi vô năm độc đi đúng rồi nó chết nha vô năm độc vô con năm độc vô năm độc vô con năm độc đúng rồi con con lôn con lôn được hải đúng rồi ôi anh tùng chết rồi hả tùng bắn xét đâu xét nó quýnh luôn Điền chết, điền chết rồi À, ôi giời Đang, đang, thắng không? Mấy tàu dữ rồi Trời dữ không? Quá dồn vô, quýnh cái không để Will Will nó khó quá hệ lỏng nó quá nó nó quýt được rồi nó Will má đó nó không chết luôn trời ờ. ngay đập đầu vai rồi cho má quyền quyên quýnh châu ơi không chết luôn à con em mi cái giữa em ôi vô rồi cho thua thôi à khó khó thua anh tùng ơi à. mấy việc ngay gặp đội này khó đánh gơ luôn trời ơi bác sĩ quyền quyên không chết luôn rồi em hết máu <laughs> luôn mạnh quá chứ dồn vô năm đồng năm đồng cũng không chết luôn cần chết à? à, thiệt sự chồng khó đánh không có vi phong giật chuyện quý will không chết mà quýnh quý will nó không chết luôn anh à, lạy luôn lên được hai mùa hai thằng dưới của dòng đem vô à kho kho kho đội quá khỏe à, đánh con lồng xét không chết đâu quá gần luôn không thể chết được à, sẽ đổ bái rồi không chấp nhưng đội này phải gặp team một của mình con ami của anh lực đây sáu nghìn sáu mới đánh được <laughs> đúng rồi á à, tao này cái còn lon xử lý cái tao này không nói à, quá khủng thiệt sự nên đọc thì đánh cũng không chết đánh con lôn không chết một mình dùng đao thôi thế nào chết được phải hai người dùng đao thì mới ra muốn chết được một thằng mà dùng đem đọc cũng không chết đâu đem đọc nó không khế vai dạ, chứ dạ. <laughs> khi chuẩn bị nó rút độc chết à ờ khi ra phải rằng người dạ, chết thằng ấy con con lòng xiết đứng ờ, đủ cái chón luôn chón à. ngắt luôn mình thể lỏng nó luôn biểu thể lỏng đâu quýnh nó đâu à. Đồ, nó, nó đâu có bút bùi gì đâu đâu bút bùi khác đâu, đâu, đâu. Đúng luôn mà cứ nó chạy nó đánh nó chạy đánh mình, mà. thì mình mình vẫn chụp nó mà chụp đâu chúng đâu nó kiểu nó chạy cái câu đam mà đứng bên trong bảo cơ bên trong đứng sáu giờ đâu ra ngồi ra ngồi là chết ngay đường môn mà ra ngồi năm đoạn nó kéo cái chết liền nó đánh anh cũng có đau đâu thằng lôi anh bảy năm cộng hai nó đánh anh có đau đâu em thắng lôi bảy năm cộng một này đánh em có đau đâu em trụ luôn mà, là hiểu rồi đâu chết được <laughs> à con nhận cái tên nó khéo á dạ. bắn mấy pha con con làm độc của ship chết rồi Xím chết em đúng đọc rồi, rồi. xím chết, xím chết rồi mày. Không kết thúc được. Phải cứ chạy vào về góc ý nhá. Đúng rồi. Phải cứ chạy vào góc ý. anh anh anh anh sẽ chạy ừ, xung quanh khoảng 400 để anh búp sen cho em mà đánh không chết được Will Will chưa nói nha quý Will chưa bung 120 đấy cái, cái đam của em chưa đủ để bung 120 luôn á hiểu không tại vì mình <laughs> cảm giác mình chưa đủ đam để mình kết thúc con lô luôn á nè cháu kinh hồn chưa nói này con nam con à, nghe mi bên đó anh toàn biết chơi kêu gì không kháng tất cả kháng tất cả nha con Gammy bên này á, là không có đam vì sao nó quýnh mà không có đam nó kháng tất cả nó dồn cho con lông lên kháng này con nam độc lên kháng hai con này cực kỳ trâu nên thật sự wow, trâu quá <laughs> không chết con lôn là hiểu không <laughs> nhận gớm thiệt Má à, gặp team một mình nè Ồ, má có Sơn Hà hai nữa, Châu đi Thì má không cái thôi là lu rợ Nó thấm luôn, mà bữa đi đập mấy bữa rồi xuống nó bè trận tiếp luôn Má bên đó cả một dàn uh, Tống Tiên Phong kỹ năng một cấp Rồi quý vị quý hiệu Tống Quốc chủ kỹ năng một cấp các kiểu Toàn dòng chuẩn bị hết Má chuẩn bị hết. không nó chuẩn, nó chuẩn bị hết để đi năm ngày cuối nè <laughs> ờ, ờ. Á tên này chuẩn bị hết rồi Châu gơ con, con nghe mi bên đó là con nghe mi uh, Nghe mi uh, kháng cả châu quá Nghe mi kháng cả châu quá chuẩn bị hết để đi đặt cuối mình gặp lại không cà lon mà để chị đại sợ để hấp đi nữa ờ. giờ thay là đã mình liền không có phi phong vẫn đánh là hiểu rồi cái khu cái Jolie 101 à, thì nó ra của tôi dắt ờ, vô à. Ừ. Ờ. Mừng chính mà không có này mới nói Sắp tiếp Có viên phòng Ê, ra là nguyên máu rồi Quá hình rồi, rồi nói chắc chắn còn một máu còn lên Khỏe quá ông nhận theo nó quá khỏe quá Má con lồn nó đã trâu rồi Dùng kháng em vì kháng càng Trâu vai đáy dừng chân nơi lâm an trong trần vang từng hồi linh vua đại chiến hơ thành đại lý hay tương dương lửa trong hoàng thành đô người ơi giờ này em ơi ai vậy do vô Hình thôn Lại gặp ghè Về chân Họ là ghè gặp á Gặp đội của Chile Ừ rồi vô quý vị Lần thứ ba à, trưa nay gặp ờ, gặp trên ờ, lê quý của Will trên thôn rồi chắc là không gặp nữa chắc tối nữa mới gặp thôi à có gặp bà chân <coughs> à, tem gặp bà chân cũng khỏe anh một thu một cố gắng lại anh hai thu một nhé gặp dạ, dạ bà chân nó đeo màn hồng ảnh đó nha à à ok ok chịu thay hồng ảnh nha còn một còn mấy chục giây nữa thôi kiếm tí uh, à, chiều anh phải kiếm cái phi phong còn huy phong yếu em vậy mua không ra chấp nhận công nhận thì trần này thì ít càng lôi lắm nó, nó đánh trả đau đại lấy phù tô à có thiên bang nha xuống sâu giờ đứng này dạ, dạ. rồi dạ, phi trần phi trần phi trần phi trần đâu rồi cậu chạy ra kìa ui phi trần đứng im chạy bạc kìa ui phi trần bị gì vậy vái cả nồi rồi phi trần bị chơi bạc rồi sáng thiên bang phi trần chắc đít mạng phi trần chắc đít mạng, rồi Ừ bây giờ nghĩ đít mạng phải đó làm rối quá thôi bỏ mùa đây năm động gặp một lần rồi chứ không gặp nữa tí nữa tối tính sau dòng khoan rồi đít mạng rồi không nghe nói gì hơn là anh rồi đây mà đít mạng rồi phi đít mạng rồi không nói chuyện phi đít mạng rồi, chờ đằng cuối nữa à, thua thì cũng trận nữa ba màn thua trận đó quá quá phục luôn trận đó hay quá tìm kia khỏe cục điện cục điện cục điện rồi vô một phút vô làm <coughs> chân nữa đi hoạt động tem việc khỏe thiệt à, dòng kỹ năng băng chủ này nọ các kiểu tính ra cái tem cô lông xét nên đọc như nghe mì thì nó khác lắm đó nha đừng có giỡn nha nó thả nó thả nhiều khi có thể chết tùng luôn á ừ đơn giản đâu kỳ hợm mà khá chịu lắm trâu nữa tăng sâu nữa xét nó tăng tăng mắt sinh khí luôn mắt sinh khí luôn đúng rồi dòng nó như không đau đâu phải ạ dòng em anh cứ từ từ anh bơm máu từ từ không đau đâu không mặc chốt á nha làm bị hít chốt cái làm bị bơm máu không có được đúng rồi bị sát gì á không có chốt thì bị bơm máu được thằng lôi 75 cộng 2 nên nó không đau ừ. em đánh do ờ, nó kỵ hợi em đánh em đâu xin nhờ đâu tám một chó này Mẹ, anh ra mặc thêm cái ấn kháng lôi nữa sau anh mặc cái ấn kháng lôi <laughs> đúng rồi giờ giờ có tem nó đi anh mặc ấn kháng lôi hợp lý hơn anh ơi bỏ phòng thủ đi đâu có thiền vàng thiêu lâm vào nhiều đâu <coughs> bảy mươi lăm cộng bốn cứ tùy chặn tùy chặn anh cái chặn nào hả tì ơi em nhớ chú ý em kiếm cho anh một cái choáng ẩn một và một cái mũ choáng ẩn một nhé. nữ hả nữ rồi rồi vũ khí buổi trước mình dương nó còn nó còn biết cái tầm như này là anh thay được hai đồ vào anh đánh cái tầm này cũng lồng xét đó thêm sẽ chón vô ngon khỏi sợ rồi gặp ghê á ghê á xuống sáu giờ xuống sáu giờ gà gà gà xuống sáu giờ xuống sáu giờ cũng đường môn thức nha rồi cứ như cũ mà làm thôi cứ dạ. auto như cũ thôi rồi nhồi máu Đường môn nó vẫn ok nó chết này Rồi rồi chết rồi Rồi ok rồi Phía chân cắt vô Quýnh thiên nha Quýnh thiên Quýnh thiên Rồi phía chân cắt vô rồi ok đó Thắng lại gì đâu mà Thôi cuối bị lỗi thôi Rồi ok Quá hay ba một Đó quá ok bữa trước là anh lỗi tí thôi ờ ừ, bữa trước anh tùng lỗi bữa là em em chạy xuống góc được <laughs> mình mắt xiên mắt xiên vừa phi trần lỗi chẳng đó phi trần lỗi gặp đội đó là phi trần lỗi đó, không ok trận là anh lỗi anh bị anh bị mất xe mất xe là trận võ da võ da mất xe là trận võ da à ừ ờ, mất ừ. xe là trận võ da trận đó là phi trần trận gà là phi trần lỗi thằng ra bữa giờ ra nói chuyện nó không tập trung rồi thường nó thủ quá khinh thường nó thủ quá <laughs> rồi ok rồi. qua qua hoạt động hoạt động ok anh tùng anh coi anh tùng ơi động ok ok rồi anh em ờ, hoạt động anh em ơi Vừa rồi thì uh, thắng lại trận gà là 3-1 rồi Cái đội Cờ Lon này Cờ Lon thắng 3-1 rồi Đó Ê Rồi anh em Rồi cố lên bốn trận nữa Đi Cho anh em xem sơ qua đi đi Đây là tem chính này Tem chính toàn cấp cao rồi anh em ơi Còn tem Cờ Lon này thì uh, toàn cấp thấp thôi Đồ thì như nhau toàn cấp thấp hôm nay đánh thì à, không có phi phong vẫn vô đánh cho vui nữa rồi đang top 2 đang top 2 bốn bốn thua thua bốn ba ba thua xấu thua bốn thua bốn thì sự tem này là chưa gặp trận nào gặp được một trận mới ra là cơ hội top 1 của anh này sẽ không top top này sẽ không có 8 trận nữa rồi năm hiện tại có đang ngại cái tem top 4 này có thể lên top 1 top 6 đó top 7 Ê, top 6 top 7 này top 7 là tem mình này đó. còn 14 trăm nữa 700 mấy giây 775 giây 8 mười chín mười rồi cố gắng thôi cố gắng uh, ờ, quýnh uh, ờ, để cho tem tem đầu tiên giữ top 1 là thành công đó mình bạn sẽ làm để cho tem này giữ top 1 là thành công như này rồi ok cảm ơn anh đã theo dõi video đừng quên để lại cho khả like chia ủng hộ cho anh em và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye mọi người